anh trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại một muối thôi anh có nhậu nhẹt gì không Hả? nhiều không dạ không ạ à. không nhậu nhiều sao về nhậu với em anh quyền linh chào chị cát tường chào bạn cùng chơi mình tên là trần kế toàn năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng bạn quê ở đâu toàn dạ em ở sài gòn luôn à, chị rồi mời bạn nữ giới thiệu dạ em chào chị à, em chào anh quyền linh em chào mọi người à, em chào anh bên kia À, em tên à, Lê Thị Kiều Dân, em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. À, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em á là em là người à, hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. À, đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị là em cho cười thoải mái cho bồ lăn bồ lết luôn chị ừ, bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha <laughs> dạ à, nói chung em là người ưa sạch sẽ gọn gàng chị ai mà về mà em thấy bề bộn á là em ờ, cứ càm ràm càm ràm cho đến khi nào mà dọn cho em là thôi dơ dơ hơi hôi là không được phải không dạ gì nữa không em à, điểm yếu của em là em hay nóng tính em nóng tính thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình á có khi em sẽ nói làm cho người người đối diện á nó phật ý nhưng mà uh, khi mà xong em lạnh lại á là em sẽ uh, suy nghĩ lại nếu mà em sai á thì em xin lỗi mà nếu mà em đúng á em bắt xin lỗi lại em thôi mình mình chưa biết đúng sai rồi mình làm ta ào ào, à, cái hồi mình phát hiện ra mình sai mình có thấy quê không dạ không chị trai mặt rồi chị tới xin lỗi luôn à dạ. nghe giới thiệu bên kia ờ, cô gái cá tính ha rồi mời bạn giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước làm người ta vui đặc biệt là em rất là ngay ngay là sao em dạ à, giống như có một câu chuyện ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả anh làm vậy hả em hỏi hoài luôn thế nên là đến khi anh cười thôi còn anh không cười thì em cũng nói nữa <laughs> khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm Dạ, lâu là khoảng lâu và dạ, có khi hơn nửa tiếng ủa em làm gì vậy chồng dạ em à, tắm à nhiều khi mình tắm kỹ á chị cát tường kỹ là sao thí dụ em làm gì thí dụ ta người ta ào ào ào xong xà bông lên chị phải chi tiết vô luôn hả chị cát tường hả tức nghĩa là em gội đầu á chị ờ, à, ấy ấy ấy đại loại vậy à chắc ba đứng cái băm lại gãi gãi từng ngón vậy quá gội đầu quá phải không em dạ dạ không à hay là hát múa gì vậy chồng tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không lâu rồi trời đất không ơi. sao tắm lâu cũng sao hao nước chút thôi nói chung hai bạn này là cũng ờ, hoành tráng lắm á bạn đâu, hy, hy vọng bạn hai bạn này dân tức là toàn dân hai bạn này gặp nhau cười đâu hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai ai chọt chúng ổ ai trước coi ai cười em trải qua được mấy mối tình rồi dạ em được hai mối tình anh anh thì được hơn em mà ấy là anh được ba mối tình rồi nhiều á dạ. hơi nhiều á hen à, em thích nhất gì về đàn ông em thích uh, men anh sáu muối á Ủa anh có xấu muối không anh? Anh ừ, anh anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại một muối thôi Vậy hả? được rồi Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được Rồi ngoài chuyện um, sáu muối em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông uh, ga lăng Được Đừng không? Ga lăng. Dạ được à, dư à. chị Em không thích đàn ông uh, gia trưởng với lại bảo thủ Em không có à? À được Có không? Tốt. Anh có không? Dạ không à Ờ à, được Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có Hả? Nhiều không? dạ không ạ à. không hả sao dạ luôn rồi cưng dạ em em gung quá chị các tường à không nhậu nhiều sao về nhậu với em trời trời chất quá anh ơi gặp đối thủ à em thua cái vụ đó bên bạn gái đó thua, thua rồi hả thua bó tay rồi Trời Ủa, anh, anh thích gì? Ờ, con gái như thế nào anh thích con gái có cái chất chất đó hả à, đúng chắc rồi. là xấu nó ngông ngông á ờ hay Hoặc là khùng khùng điên điên á hả ờ gần gần giống vậy ôi <laughs> trời ơi được không dạ được em em có chút chút vậy không có khùng quá đâu ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không không em không không Ủa, anh không vậy? thích con gái nhõng nhẽo anh không tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây chứ ví dụ mà em nhây nhây vui á còn mà em về em nhây nhây nhây anh biết đầu lắm anh chịu không nổi lỡ Tức... lỡ lỡ đâu em vậy rồi sao Hay chịu luôn chứ sao vậy à, em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không em ngoại hình sống được à? đừng có tròn quá là được à còn quá người ta nó múp ma múp miếp dễ thương mà múp thôi nhưng mà đừng múp quá được bạn đó chỉ cần là ngoan thôi nhưng mà đừng hiền quá phải giữ giữ một tí cách tính một tí là tốt rồi à. ngoan là sao kiểu như là tâm tầm tứ đức á chị vậy là quá ngoan rồi đó cỡ đó rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng làm sao nè em thích uh, chững chạc uh, trưởng thành xíu kìm được cái tính uh, lầy nhay của em là được rồi lầy là lầy sao nữa dạ nói chung là em bắt chấp á chị em hay làm liều á làm liều sao <laughs> tôi ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn em hôn ảnh ồ ví dụ uh, hẹn hò đi rồi cái uh, em em đứng à, em đợi ảnh hoài sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không mà sao lâu tới chỗ hẹn quá vậy dạ. cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong một tắm anh đứng đợi hoài 15 20 phút anh cũng chưa ra dạ. bây giờ với mức độ lầy của em là em làm gì em phá cửa em vô chị vô luôn được được không Cá được tính chị. mạnh mẽ được đường đấy. nào đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng đừng sao đâu ồ dữ nha thôi tôi sợ cô rồi đó ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không qua coi nè Dạ em thích ờ, người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên Bề ngoài thì ờ, gọn gàng tươm tắt là được Tại vì em ờ, cũng ưa sạch sẽ Rồi nhìn, hiểu rồi Nhìn dơ dơ là em cho Âu luôn á Đúng rồi Còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị Nhiều đó thôi ha dạ. Ok không? Thế ok không? <laughs> Râu ria xồm xoàm Nhưng mà không biết có dơ không? Đó Nhìn coi coi Tắm nửa tiếng Sợ lắm chị Yên Chắc là chị. cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây Cao nhiêu? Dạ em trên mét bảy Sao mình cũng tròn mình không thích người ta tròn hơi hơi thôi chị em thích hơi hơi lắm á rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ sáu tháng năm ấy ấy luôn là được nếu ấy ấy là gì à, cái uh, tìm hiểu á trong xong rồi chị đúng chưa tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được rồi sống thử được không có cần sống thử không à, sao không được chị đàn ông mà thử rồi không lấy có chứ chị em có trách nhiệm chị nhìn em là men mà men liên quan gì cái trách nhiệm à, tức là đàn ông men là người ta phải có trách nhiệm gia đình chị đẹp thiệt luôn á chị đẹp thôi hơn. chị biết mà em không có ngay bằng chị đâu em đừng giỡn bỏ ngay nha làm khó quá đúng không <laughs> yên tâm có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi ngay chào anh gái dạ. ôi ơi dễ thương quá ai cũng nói vậy hết trơn ai nói vậy hả <laughs> không anh nói chơi mà không nói chứ dễ thương không anh nghĩ đây là một người cá tính đấy nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu làm thử đi anh cái này khó à <laughs> em à, ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung em ghét tính uh, bo bụng xỉn á hay em ra lệnh cho người khác em trai em kia có tính đàn bà không dạ không à không kỳ bo có không ừ cái đó chắc chắn không à hay đổ lỗi uh, cho người khác chỉ đạo người khác có không dạ không luôn à vậy với quản quản lý nhà hàng ông chỉ đạo ông làm gì em em em chỉ bảo vậy nhân viên làm thôi chứ em không ra em, không, em không ra lệnh à, à được anh này em dễ thương nói chung nãy giờ anh cũng hài hước lắm em cũng là một con người cá tính mà cũng vui dạ. anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy à, nếu như mà đồng ý thì em ảnh à, đồng ý hàng hò em đồng ý hàng hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới nếu được thì làm liền của anh <laughs> trời dễ thương quá anh chịu quá à đó <laughs> làm luôn nha em có đi chung người thân không dạ hôm nay em đi với ờ, em gái ờ, mấy chị đồng nghiệp ờ, với lại uh, trợ lý của em Thật có trợ lý nè Dạ có Làm gì có trợ lý ghê vậy? Dạ tại vì uh, từ buổi uh, casting tới bây giờ là chị uh, lúc nào cũng đi theo em á chị Em gái trước đi Em ruột á hả cơ? Em ruột đi Dạ em thấy thì anh cũng được Chắc cũng hợp với chị của em Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy em không ổn chỗ nào em nói đại đi Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà em thấy anh thì ờ, nói hơi nhiều vậy là chưa trưởng thành đó ý ta nói vậy đó toàn dạ thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ một hoặc hai phút nên anh nghĩ là như vậy anh nghĩ anh đến tuổi anh anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình rồi tới cô trợ lý coi sao trợ lý trợ lý trợ lý theo bữa giờ Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả tại trường quay Thì Dân ơi chị thấy anh mình này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại Chị thì lại thấy là rất là hợp với em à, Nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó Thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái cái cái không khí căng thẳng nó không còn Nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc <laughs> sao bạn toàn lực lượng của mình đâu dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em à dạ chào anh quyền linh và chị kế tường ạ à, chào, em. chào khán giả trường quay ạ anh toàn là sếp của em à, cũng như anh toàn nói anh toàn là một người hòa đồng vui vẻ ảnh trưởng thành à. mình sếp ha chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu ảnh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không sếp Để em thiệt nha không có định sếp nói đại nha. đi ông không có làm gì em đâu lo dạ không biên bản á chị ơi miên bản hả dạ. ghê vậy dạ không em giỡn nó chứ ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng rồi, rồi cảm ơn em cũng được cảm ơn cảm ơn các bạn thôi cho cặp hài hước này à, gặp, gặp nhau, nhau đi tính ha cảm ơn lên đấy thời gian không gian này là của em mời hai em à. gì vậy sao vậy không em em em cảm nhận về anh như thế nào đúng không không đâu có đâu sao em thấy anh sao dạ anh thì nhìn ờ, cũng ngon nói chung là e, em nhìn anh là chuẩn men đó không không sáu muối cũng được em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không khi mà mới quen nhau một hai tháng mà mình muốn ấy kết hôn á kiểu vậy ấy ấy ấy là sao ấy à, à, cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình ờ kết hôn á dạ tại vì em em thấy có nhiều cặp đôi á ờ, họ yêu nhau tới ờ, năm sáu bảy năm nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng uh, mấy tháng nhưng mà họ hiểu nhau họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi em chết lắm đó. chết giống mạnh Ê, anh có nói nhiều không thỉnh thoảng thôi thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn ừ. chứ thỉnh thoảng nói mà chót luôn chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị à, bớt nhiễu đi cưng <laughs> với lại em không nói nhiều tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi à, ha. là có nghĩa là càm ràm á hả không không phải là càm gàm tức là một cái vấn đề thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen em hoài kiểu vậy đồ à, cái, đó quá, được, cái đó được quá. mỗi ngày khen cái ngày đó anh nói hoài luôn kiểu vậy mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia tình cảm lên lên trộm công lắm luôn á ok em bắt đầu được chưa được được, sân khấu là của em mà em cười cười em đừng căng thẳng anh gung lắm tại vì chưa bao giờ anh ca trước mặt mọi người đông như vậy nếu không hán lên nặng lòng gia viên nếu không nói ra làm sao biết anh thương em Ồ, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em <laughs> anh ngu quá chị tiếp tiếp đi đang hay mà tiếp đi anh muốn nữa hay anh thuộc bài như đó em còn muốn hỏi anh gì đứng hình luôn hả cưng dân dạ em em biết hỏi gì á chị yêu là một cái cảm giác cảm giác là nhìn là thích kéo màn là ấy ấy cơ xúc lắm luôn rồi đó thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn dạ tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút ba hai một tay luôn rung thiệt em rung giỡn có rung thiệt không em có rung thiệt không em không luôn chị có rung đâu đó mạnh dạng lên em em trai mạnh dạng lên đây đây là những vé xem phim của hệ thống cùng rạp cinebox 212 ly chiến thắng ủa nãy hung rồi luôn hả hung rồi em qua quay qua lấy quà cái hung quay Cặp qua này rất là hiện tại anh thích như thế trời mình đừng có không bây giờ cô này hung là ảnh coi cao quá chị quá chết dễ thương gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax và hy vọng là hai bạn sẽ sử dụng món quà này nè đây là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trọn gói trị giá 15 triệu đồng à, có thể áp dụng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ. Hy vọng sử dụng nha.